cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo sẽ lùi thời hạn thông xe đến ngày 19 tháng 5. Theo đó, lễ khánh thành hai dự án đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45 và dầu dây Phan Thiết sẽ được đẩy lên sớm hơn một ngày so với kế hoạch trước đó. Vào sáng ngày 29 tháng 4, Bộ Giao thông Vận tải sẽ lập hai điểm cầu tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và xã Hà Lĩnh thuộc huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa để tổ chức lễ khánh thành. Riêng dự án đoạn Phan Thiết Vĩnh Hảo, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất lùi lịch khánh thành sang ngày 19 tháng 5, dự kiến sẽ khánh thành cùng với dự án Nha Trang Cam Lâm. Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi đến với toàn cảnh hai tuyến đường thông xe dịp này. Đầu tiên là cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45. Dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1, Mai Sơn Quốc lộ 45, có tổng chiều dài hơn 63,37 km, đi qua địa phận hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa. Sau khi hoàn thành, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội, Thanh Hóa, chỉ còn hơn 2 giờ thay vì hơn 3 giờ như hiện nay. Cao tốc được thiết kế quy mô 6 làn xe, nền đường 32,25m, đạt vận tốc thiết kế 120 km h Giai đoạn phân kỳ, đầu tư xây dựng 4 làn xe hạn chế, nền đường 17m, đạt vận tốc thiết kế 80 km/h. Dự án có tất cả 90 mũi thi công tại 5 gói thầu. Trong đó, đoạn tuyến đi qua tỉnh Thanh Hóa có hơn 4 gói thầu, bao gồm một phần của gói 10XL và các gói thầu từ 11XL đến gói thầu 14XL, chiều dài khoảng 49,018 km các hạng mục chính của gói thầu số 10XL, gồm có 14,56 km đường, 6 cầu chính tuyến với tổng chiều dài 588 m, một hầm dài 245 m, một cầu vượt nút giao, một cầu thuộc phạm vi đường gòm, hai nút giao liên thông, 14 hầm chui dân sinh, Gói thầu 11XL gồm có 11,1 km đường, 3 cầu chính tuyến với tổng chiều dài 394,496m, 3 cầu vượt cắt ngang, một nút giao liên thông, 12 hầm chui dân sinh. Hầm Thung Thi dài 680m, qua địa bàn xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, là một trong những điểm nhấn của dự án. Hầm này dài nhất tuyến Mai Sơn quốc lộ 45 với những hạng mục phức tạp, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao nhất trên toàn tuyến. Nếu như làn đường cho ô tô được thiết kế xuyên qua núi, thì hệ thống đường gom hướng từ Ninh Bình tới Thanh Hóa được mở vòng ra bên ngoài. Nhìn từ trên cao, khu vực này khá đẹp mắt. Khi lưu thông từ Thanh Hóa tới Ninh Bình, các phương tiện sẽ chui qua hầm Thung Thi rồi mới tới hầm Tam Điệp. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án, trong quá trình triển khai thi công công trình cao tốc Bắc Nam, đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45, từ cuối năm 2020, các nhà thầu đã gặp đôi chút khó khăn. Ngay từ đầu năm 2021, giá một số loại vật liệu phục vụ thi công có hiện tượng tăng dần, đặc biệt là giá thép biến động tăng rất mạnh. Còn giá xi măng giữ mức tăng đều trong cả năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Giá xăng dầu nhựa đường tăng mạnh từ đầu năm 2022. Chính tình hình giá vật liệu biến động mạnh đã gây ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công của dự án. Hầu hết nhà thầu đã gặp khó khăn về tài chính, dẫn đến việc có những thời điểm một số đơn vị thi công cầm chừng để chờ giá vật liệu giảm và chờ giải pháp tháo gỡ của chính phủ. Ngoài ra, vào đầu năm 2022, số lượng cán bộ kỹ sư, các thợ lái máy chính và người lao động phổ thông bị nhiễm bệnh nặng tăng cao, dẫn đến thiếu hụt nhân lực tại một số thời điểm, ảnh hưởng đến việc triển khai thi công. Nhưng mọi khó khăn cũng đã qua. Sau 3 năm triển khai, dự án đã sẵn sàng để phục vụ người dân. Bắt đầu từ ngày 29 tháng 4 năm 2023, hiện trên các nút giao thông dự kiến có trạm thu phí ra vào các tuyến. Nhưng đến nay Bộ Giao thông Vận tải vẫn chưa chốt phương án thu phí cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45. Vì thế cũng chưa lắp đặt các trạm thu phí Tiếp theo, mời các bạn cùng chúng tôi đến với toàn cảnh cao tốc dầu dây Phan Thiết. Dự án cao tốc Phan Thiết dầu dây dài khoảng 99 km, điểm đầu giao với cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và điểm cuối giao với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư 12.557 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 9 năm 2020. Theo tiến độ ban đầu, dự án sẽ phải hoàn thành vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nên dự án được gia hạn đến dịp 30 tháng 4 năm 2023. Sau khi thông xe tuyến cao tốc dầu dây Phan Thiết, việc di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, dài 183 km sẽ rút ngắn, chỉ còn một nửa khoảng 2,5 giờ so với trước đây. Dự án được thiết kế tiêu chuẩn cao tốc loại A, vận tốc tối đa là 120 km/h, mặt cắt ngang khi hoàn chỉnh, có quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường là 32,25 mét Giai đoạn đầu tuyến cao tốc có 4 làn xe, nên đường rộng 25 mét. Vào 8 giờ sáng ngày mai 29 tháng 4, dự án đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Dây sẽ được khánh thành và cho xe lưu thông nhưng hiện tại, hệ thống an toàn giao thông trên tuyến chính như hộ làn, giải phân cách, tấm chống chói, vạch sơn, biển báo vẫn chưa hoàn thiện. Ngày 27 tháng 4, đoàn công tác do Khu Quản lý Đường Bộ 4 chủ trì, cùng với Cục Cảnh sát Giao thông Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận tham gia Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng cơ bản kết luận. Dự án cao tốc Phan Thiết Dầu Dây vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thiện, cần phải đẩy nhanh tiến độ thi công sau khi đưa vào khai thác. Hội đồng này kiến nghị điều chỉnh vận tốc trên tuyến chính đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Dây giảm từ 120 km h xuống còn 100 km h trong giai đoạn khai thác tạm. Tại các đoạn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông phải hạn chế tốc độ còn 80 km h Hội đồng cũng yêu cầu Ban Quản lý Dự án Thăng Long phải hoàn thiện hệ thống biển báo hiệu, hàng rào, vạch sơn. Ngoài ra, chủ đầu tư phải có giải pháp cho rào chắn ngăn tất cả các phương tiện, người, gia súc lưu thông vào đường cao tốc tại 4 nút giao chưa đủ điều kiện kết nối. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với toàn cảnh hai tuyến đường cao tốc thuộc dự án cao tốc Bắc Nam sẽ chính thức khánh thành vào ngày 29 tháng 4 năm 2023. Có thể thấy,